chào cả nhà Xin chào cả nhà Hôm nay mình với lại người đẹp và Lệ Quy à, Đang à, gọi là đi du lịch đến một à, vùng biển rất là đẹp phải không Lệ Quy? Đúng rồi, hôm nay mình và anh Phước Sửu thì à, đang có mặt tại à, một cái đồi cát Đồi cát này tên là gì anh Sửu nhỉ? Trời Phước Sửu tới đây nhiều lần nhưng mà giờ cảm giác như nó vẫn còn lân lân và còn rất là happy Bởi vì ừ. tới đây một cảm giác rất là đẹp và mình được trò chơi, uh, chơi trải nghiệm những trò chơi rất là thú vị mà chắc anh không quên được đó là à, đồi à, đồi đá của mũi né không đúng rồi hiện tại thì quyên và anh phúc Sục đang à, ở tại một cái đồi cá và à, chính xác là gọi là mũi né phan thiết nhở anh nhở mũi né phan thiết ừ. chính xác mũi né của bình thuận thôi à, còn phan thiết còn xa hơn ở ngoài kia đúng rồi đúng rồi đúng là hôm nay phước sửu và lệ quyên sẽ giới thiệu cho một người một cái uh, dự án rất là lớn luôn chứ uh, phía sau lưng của phước sửu và lệ quyên là một cái uh, hồ rất là lớn và, và Lệ Quyên có nhìn xa hơn nữa bên kia là những cái cối xe gió của ông Lệ Quyên đúng rồi đúng rồi ha và thực ra là đây là lần đầu tiên lần đầu tiên mà quyên tới ở cái đồi cát này và anh phước sửu thì đã đi nhiều lần rồi và mọi người hãy cùng uh, nghe anh phước sửu nói về một số thông tin ở vị trí này nhé mọi người có suy nghĩ như thế nào một bên là đồi cát một bên là một hồ và bên kia là dự án và bên xa hơn nữa là một bãi biển rất là đẹp không cả nhà nói đến nói đến cái dự án này chắc là cả nhà đã hình dung ra đó là dự án nào rồi hình như là không phải là cái dự án Nova à, World Mũi Né đúng không ạ chính xác hơn 600 hecta và sức chứa là, lòng ngàn là du thuyền ừ. ở đây sẽ là một cái du thuyền rất là lớn để đón những du khách trong và ngoài nước luôn á liền viên à, hàng gì mà đợt này là quyên cũng thấy một số thông tin về truyền thông về cái quán này hết sửa chắc này là sau này Lệ Quyên không còn là lưu chuyển nước ngoài nữa mà Lệ Quyên sẽ là về ghé Phan Thiết để à, lưu chuyển con Lệ Quyên <laughs> Đúng rồi, mình nói vui một tí xíu Nhưng mà Phước Sửu và Lệ Quyên cũng là những cái chuyên viên à, bán những cái dòng sản phẩm có của Vanova Đen đúng không? Thì bây giờ là à, Phước Sửu và Lệ Quyên sẽ là chi tiết đầy đủ hơn Để cho cả nhà nắm và hiểu rõ được cái dự án này và Xem đây là những là người đặt nền móng là những cái viên gạch đầu tiên tại dự án cùng với là chủ đầu tư để là à, coi như là mua và được là tận hưởng sở hữu và tìm cho mình một cái sản phẩm cực kỳ đầu tư hấp dẫn tại nơi đây không lệ viên Đúng rồi anh Sửu, nói về nói về những cái dự án quy mô thì hãy nghĩ đến là Nova Group đúng không anh Sửu? Và hiện tại thì Nova World thì có World Đà Lạt này, Nova World bây giờ là hiện tại sẽ có Nova World nhé và những cái dự án mà bên Nova triển khai thì quý anh chị cũng đã trải nghiệm rồi ha đúng rồi những cái video trước của bước Sửu thì bước Sửu đã trải nghiệm đầy đủ tất cả những loại hình dịch vụ của Nova Phan Thiết ở đó có một cái công viên xe cục hay và những cái bãi biển bikini sức chứa của rất là nhiều à, gọi là du khách trong và ngoài nước đến với lại à, những cái à, show diễn thời trang và đặc biệt là có những cái sân golf PGA rất là nổi tiếng và tổ chức những cái giải đấu lớn trong và ngoài nước đã đạt được PGA là số 1 đúng không? dạ. thì Quyên nghĩ như thế nào khi mà Phan Thiết kết hợp sông, nước, gió biển và những đồ cát không và đồ cát trắng à, theo như em thấy nếu mà cái vị trí mà vừa có đồ cát vừa có sông mà còn có một cái có biển nữa và cái không khí mà nó tốt như vậy thì chắc chắn là ở đây là một cái điểm du lịch mà hấp dẫn, hấp dẫn và sẽ thu hút với à, những cái khách mà không chỉ ở trong nước mà từ ngoài nước mà Lê Quyên nghĩ như thế nào khi ở đây tổ chức những cái nhảy lớn rồi cái kinh khí cầu bay rồi một cái quần thể du lịch và là cực kỳ khách nhập tại đây khi đó là sẽ kéo một cái lượng khách du lịch rất là lớn ngoài biển và không có gì ngoài nước mà là thế và uh, tương lai thì là tương lai gần thôi thì chắc chắn là ở đây thì sẽ ờ, có rất là nhiều những cái tiện ích mà sẽ thu hút rất là nhiều khách nước ngoài đúng không anh sự rồi cảm ơn cả nhà cảm ơn luyện viên à, đã ờ, nhiều thông tin à, vật lý về giảng để có thêm nhiều thông tin thì à, theo dõi kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin về giảng nha cả nhà và đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời xin chào, xin chào và hẹn gặp lại